Xin mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của em Thì à, ngày hôm nay là ngày cuối tuần Tiếp tục theo à, em xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất Làm vườn vừa ở luôn rất đẹp tại ấp Suối Con xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương miếng đất này thì à, trước hết thì cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh trong thốt suốt thời gian qua Đó. thì à, trước khi à, đi vào chi tiết của miếng đất này thì em sẽ quay sơ một vòng xung quanh cái à, miếng đất cho quý vị và các bạn được biết nha Đó. khu vực này thì phía bên này là lô cao su của nhà nước Đó. đây là nhà dân ở rất đông nha quý vị bên trong này có vườn nhà này phía trước của chúng ta cũng nhà rất là nhiều nè thì à, từ đây chúng ta đi à, đi ra đường DH 515 514 nha quý vị khoảng tầm hơn 200 mét thôi và ra cách trung tâm xã đường DT 741 thì khoảng à, hơn 4 km ừ. đất ta thì nó có nằm trên cái đường này đường này thông ra nha đường đỏ này thông ra đường đỏ 5-6 mét 5 mét ừ. rồi xin ờ, giới thiệu luôn về cái miếng đất này thế này là miếng đất chúng ta là có diện tích bề ngang là 60 mét mặt tiền nha quý vị Đó. trên đất là có ờ, một căn nhà cấp 4 và có trên đất là có 20 ờ, mét là mặt tiền đường bê tông nha và có 300 thổ cư. Chiều sâu vào là khoảng à, hơn 70 mét, hơn 4 xào cái miếng đất này nha, hơn 4.000 mét vuông. Một miếng đất rất đẹp, giá rất rẻ nha. Ở đây thì à, dân cư rất đông rồi. Tí nữa em sẽ chạy ra phía trước thì à, quý vị sẽ thấy nhà rất đông nha. rồi à, cũng xin à, quý vị và các bạn khi xem video thì à, nhớ ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là like share chia sẻ cho nhiều người cùng xem quý vị nào mà có nhu cầu thì liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 quý vị nào cần biết thêm thì chúng có thể liên hệ vào số điện thoại đó cũng như là quý vị có thể comment ở phía bên dưới em sẽ trả lời cho quý vị nha ở đây thì ờ, điện đóm thì đầy đủ nha xây nhà thêm ở biệt thự nhà vườn làm vườn rất đẹp trên đất thì có cao su tuy nhiên cao su nó cũng không được đẹp lắm ừ. chủ cũng không chăm sóc đất thì ờ, cao ráo nha cao hơn mặt đường luôn thì em cam kết với quý vị và các bạn về sổ sách giấy tờ của miếng đất này cũng như là về cái mô tả ở ờ, trên video là hoàn toàn thực tế nha tí nữa em sẽ chạy ra phía bên ngoài cho quý vị xem về cái ờ, chi tiết hơn đó chúng ta sẽ thấy có 20 mét mặt tiền đường bê tông nha từ đây mà chúng ta đi ra khu công nghiệp Tân Bình cũng rất gần nha không xa lắm đi làm thoải mái luôn khoảng uh, gần 10 km cách trung tâm xã 5 km nha từ đây ra đường DH514 thì uh, khoảng tầm uh, hơn 200 mét thôi ở đây là do vườn cao su nên quý vị không thấy nhà nhà ta ở thì cũng khá sát nhau nhé phía trước rất đông nhà rồi đó rồi xin báo cho quý vị luôn giá của miếng đất này là hai tỷ rưỡi nha quý vị tính ra chỉ hơn 40 triệu một mét uh, ngang thôi ở đây thì người ta bán mét ngang chứ không bán mét uh, vuông thì à, cũng trong một cái à, dịp mùa dịch của virus Covid-19 thì à, quý vị cũng rất chúng ta cũng rất nên hạn chế đi lại do đó em sẽ quay như thế này thì quý vị sẽ có thể xem được nhiều hơn biết rõ hơn để chúng ta có thể quyết định trước khi mà chúng ta đi nó đỡ mất thời gian cho quý vị hơn bây giờ em sẽ chạy ra phía trước nha vào nhà người ta ở này rồi đường ngoài là DH514 rồi một lần nữa xin báo cho quý vị và các bạn một miếng đất có bề mặt 60m mặt tiền đường à, đỏ có 20m đường bê tông và chiều sâu vô là khoảng hơn 70 mét có 300 mét thổ cư và có một căn nhà cấp 4 đây này đây là con đường bê tông dân cư rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo